chúng ta sẽ có công viên cũng là trường học, bệnh viện, siêu thị và những các cái uh, trung tâm tiện ích đầy đủ hết nha quý vị. Một căn nhà với sổ hồng riêng và đang có mức uh, phân khúc chỉ với uh, hơn 3 tỷ một xíu thôi. Và xíu nó vào bên trong thì em sẽ bật mí cũng như là một cái giá bán cho quý vị khách hàng chúng ta cùng uh, xem và tham quan cái con đường này thì uh, con đường của căn nhà chúng ta là một con đường rộng đến khoảng uh, uh, gần 3 mét nha quý vị một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn và nhà mình thì chỉ cách hẻm xe hơi chừng cỡ khoảng uh, 10 đến 15 mét thôi nha quý vị ngay bên ngoài thì uh, chúng ta sẽ có con đường hẻm xe hơi rồi và gần với lại khu vực đường thống nhất luôn nha quý vị Đấy, với à, nằm trong khu à, phải rất là an ninh, yên tĩnh, thoải mái nha quý vị. Ở đây thì à, mua cho con em về ăn học cũng như là sinh sống và an cư lập nghiệp ở đây thì rất là tuyệt vời nha một căn nhà mini phố ngang 7 và sâu 5. Thiết kế một trệt và một lầu, rất là đẹp nha quý vị. Đây, với bên ngoài mặt tiền thì à, được gia chủ à, trang trí với những các cái cây à, xanh bên ngoài và có những các cái um, uh, trần gỗ nha quý vị. đây với những ban công ra bên ngoài rất là đẹp nha quý vị. Một uh, căn nhà mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Vâng thì à, để đến vào bên trong em sẽ mời tất cả quý vị à, khách hàng chúng ta xem và tham quan cái à, phòng khách của căn nhà mình này. Nhà mình thì ở bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Khu vực ở bên trong đây thì chúng ta sẽ có một bộ sofa và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị. Nhà mình thì có một cái không gian khu vực để xe máy khá là rộng nha. Một căn nhà mini phố ngang 7 và sâu 5 Thiết kế rất đẹp và với mức giá bán chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha quý vị Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời Trong phân khúc hơn 3 tỷ đồng một xíu Và nhà mới sổ hồng riêng Và giấy tờ cũng là pháp lý đầy đủ cho quý vị mình nha <coughs> Bên trong đây thì à, sẽ được gia chủ tặng một bộ à, sofa màu xanh này Rất là đẹp luôn Và một bộ bàn ghế ăn 4 ghế Và có tủ bếp nha quý vị Cũng như là có phòng vệ sinh ở bên dưới tầng trệt và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương và có hệ thống là đèn à, à, LED cũng như là những các cái tay vịn bằng gỗ xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này sử dụng bên dưới tầng trệt của căn nhà mình nha quý vị. Đây với căn nhà phần nói là xây dựng rất là tuyệt vời và nhà mới đẹp mua chỉ việc là sách bali về ở thôi. Này thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu và đang có ờ, mức tài chính khoảng hơn 3 tỷ một xíu thì quý vị có thể là xem được ngay căn nhà này thì ờ, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nhé quý anh chị. Với hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khá là rộng nha. Căn nhà mới mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Trong cái mức phân khúc ờ, hơn 3 tỷ đồng là gia đình mình có thể sở hữu ngay một căn nhà với ờ, thiết kế hai phòng ngủ và nhà mới. một căn nhà này thì mua cho con em ờ, về đây ăn học cũng như là sinh sống và an cư lập nghiệp ở đây thì quá là tuyệt vời rồi. Chỉ với hơn 3 tỷ một xíu thôi là gia đình mình có thể sở hữu ngay một căn nhà với sổ hồng riêng và ngang 7, sâu 5 mét biệt thự mini phố rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đấy, với à, tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi từ những các cái à, tủ và có những giường bàn trang điểm kệ để tivi và có tặng thêm điều hòa luôn nha quý vị <coughs> sàn thì à, được gia chủ là lót sàn gạch giá gỗ rồi Đấy, và khu vực đường trước đây thì bên đây chúng ta sẽ có giường này và có tủ nha quý vị với con đường thì rộng lên đến khoảng gần 3 mét và căn nhà này thì đang có giá bán cực kỳ là rẻ luôn nha quý vị ở trên khu vực